nyong tu nyong. Eh, tembok kok, tembok kok. Nó nó tao phải ra, phải ra cái nhau, tembok. Lên lên tao. Tembok lên, bên anh, ai gọi. Tao tao. Xin gọi. Đã. Trời ơi. Ôi trời khi cái tí bay không ơi vậy. À. Mà xem mà tao. Lên chiếc bằng. Trong đây món chiếc bằng đó đấy. Không tao. Tao lên mà. Lên lên lên lên. Lên lên lên lên. Lên qua nhầm lại. Đây đây chú đây đây đây. Cho cho cho máy đi. Ôi. Osman. Apa? Mẹ mẹ cái cú game mà cầu mong bay. Không. Số thứ ấy, đáy đừng đáy sạch, đáy sạch thôi. Đừng mà ừ. lọt mao ơi. Lọt mao ơi. Phải xì kém này. Bro, lọt mao ơi, lưới tranh đấy. mau, mau, mau, mau, mau. Ở đây ở đây này này. Anh ơi, tranh dạ. men. Spicy meat. <laughs> yeah, boy. Thế thế thế cái này làm cái gì? rồi còn đây bán ở mấy cái hot chỉ một tía nhá chỉ chỉ một tí phối ở mấy cái hot mấy cái pha mấy cái chơi phối này này phối ấy, ngầu gì à là sáu tắt vào đây đó tập cái bơm kia này nó muốn làm trong cái bơm kia, nó tía này mất chất số á xuống kia thôi kia xuống kia lại nhung ấy các bạn này tin mà lấy cái tà cái này lấy tập cái này bật tay tức là mình đi chơi lên kia vì đám bái trong đám bay bài cầm máu bài ảnh là nó đi xin game mà tầm xin thì giảm đó Kita batal làm bài, 253 nha kẻ, kẹt Rồi vô mà nãy hơi lên hai đấy đi đây Trời lệ đây rồi à rồi mà mua như ở bên thờ bên đấy rồi ok à, mua tiếp rồi vô rồi vô là na mua má ban bệnh mua tập bay thôi đúng không Bro, phải đá con nhóm Okay. các cái form đó trên ờ, đam ba chân đó không phái đàn nó còn bốn kém bốn chân đam ba như này tại tương đối đúng con năm bảy mươi tám tuổi hà năng cô đem được đến tính năm bảy mươi mẹ năm ai nhỉ thì năm ai nữa biển thì năm ai nữa mau quá nhỉ tính tao về cho tao năm nay Mày ơi thì em cũng chẳng Tao năm mai thôi Thằng đang chẳng men, tay thương máu đó Làm bài em đi không ơi Người làm hoặc nên là thằng những kém thì Làm bài thì mình lên mà làm bài Đừng ơi Rồi chăm tính nhá, nhung tôi làm bài làm bài dần Ok Chị đó ai lên lên lên lên lên lên hoặc chui lên nó đi đo tải đây đo gì thêm mấy thời xe qua sẵn rồi lẹ này lẹ phải gặp cùng lẹ này còn lẹ ở đây đấy Garinha! <laughs> Garinha! iPhone, iPhone. Huwag pa ako. Hello. Thank you Trà khoa các em tiếng không? Cái này là lên sang mai này Trời ơi, bái bái chân nó tương liên kể mua tạm bãi chân hơn Mấy năm thôi đó Tôi mới bước Bái Không, không, không trong còn có cho cái kịch cho bạn học được kẹt trần mẹ mình đã làm bài bây giờ anh hai anh là thủ phòng của em cho bạn xí dây Gari! Gari! Pick the wrong house, fool! Hey, hey, Big Smoke, it's me, Carl. Chill, chill. Lên đường nè, so true, nên cao cái bài cái con gờ đó mình đang bị đặt so cho anh mà háo. Mình tay bắt bài máu, kinh cô rồi có bài bài. Chọn gì